Yona thứ nhất trang Yona biểu thiên hùng Mày hoi nó Diêu bùa a mít thay nhẹ tòn Yona Mày mình quá nom tùm trình Nị nó về bùa Quá tề miền nền bùa bám chuối chăm hải Ye hiếu nền bùa dấu nhẹ hoài xì Ừm bà Yona biểu chiếu, Nền xuất cháu hùng chiến than xít trình mình mình thảo giáp phá mung, bột phẩu giang, ôi mình than xít dình. Yô na chiều chuốt, giang dìn, bỉa, giang mình ạ. À. Ninh hám tài, biểu mình than xít dình, nơ. Lời đút chiếu ạ. À. Mbà mình cao chiếu dầu bùn bóng con tùm dào chia buồn uầm làng miệt nìn bua nhẹ dáng dìa giáng hay hú muồn dình á giang nâu cầm dìa hay có miền hiểu có miền nhê diền thính nhìn bua giả ỏi giáng hên tế chiều bầu giáng thò nhê cả nái quảng yô na ấy mình buổi chiến rằng đỗ dòm đô nhê rằng chiếu buột yô na buổi vua rằng đỗ dòm nhìn chiều con mây phùng quế này nhóm chia xin tai hiểu mây nhê chiên thánh mạ dĩa nín hay kho liền bua diếu bua xạ rằng nâu làn bùa làn bua ở chủ tình mèng mảng cá lai hai tàu bua chính quang chủ đồng nái khâu nín bua chiều tình mèng mảng đót chủ yona rằng nâu cóng bùa nín mời cóng cả mạ bua quang chủ đồng nái khâu nát lại hải táo. Mười dầu hãy nhung tay yếm nái lẻ, mười yếm hải nôm cua tái, mười hải phình miến, yô na tàu. Yê híp lu miên, yê chẳng nhê chéo sẽ yếm thìn tòng nhê thìn hù, giả dạ tông chơi đau chơi khói vô tàu. Yô na ảnh bùa nìn bùa, y chẳng nìn béo chéo. Răng nâu kênh cầm dĩa hải, nìn bùa con, mấy phùng châu tòng đồng này đó. Giáo buồn khói như buồm làng, cún châu cún hô. Nên bùa này cả yô na, như bùa ở chuẩn hăng hà no châu buôn mây, khói xình tài tình. Yô na tàu, mây bùa cho yê, trôi dìa nái khói, uồm làng, chiều tình ạ. À. Yê hiếu tu là yê mây bùa chính tài chủ nãy con tùng dẻo chia hẹ mày bùa rằng nâu bùa mé muộng xuất cha bia răng oi xuất biển bà uồm làng cún sầu cún hồ răng mai hay mình nên bùa chiều hiểu chiếu ô chiếu à y bùa tẩy nơi làn miền bà thô mày mấy tùng pun y bùa chủ miền mấy tùng pun y bùa quỷ mấy sầu tỏng như miền liều xuất như giám chủ đàm tòng quỷ chủ chiếu à nái xe mày ơi mày cần nhìn hiếu dầu con bà nên bùa cho yêu na cho dìa khói mình uom làng diều liêm dây tình mẹ nái tề miền buột nên bùa kênh cầm dìa hải chiếu nên bùa diều cho sang khu dìa bùn chiếu nhà lén chía ngẹn hòa chiếu nhà bùn tàu tôm biểu tại nã yêu na yo na yếm tôm béo nhẹ cả xia buôn hoi buôn muốn yo na ta nhẹ trang yo na tàu cầu yo na yếm tôm béo nhẹ cả xia cả nhúa tàu cầu bùa chéo nên nhẹ thìn hùng chéo à ye buông chủ khâu nàn ye hiểu mây mây à tao ye ye yem yem kên hiểu mây thính mây à hãy ye nhi hòa mới gió ye choi ye khói đô như tòng ye thảo khói đô uom quê còm chiếm chiến ye mới như ye chung uom làng quá chìa ye cung ngoài ye lại ye liu mấy tu ảnh ye mới như giảm hiền á ye liu ya dạ mấy tu bọt mới như xính tình uom yếm chiến ye cung ngoài uom cốm điệp ye cụ piu và dền chén ye nhìm gón. Ye đót ye thầu bông cái đĩa mạng, đót ye thầu nôm tây buông, lạt kèn và dệt liệu phó chén. Mắm bà chéo, ye nhê thiên hung à, mày tỏ ye yêm đô hay nhê tòng suốt tài, bún ye chỏ mai mạng chiang chén ye. Chéo à, ye hay alam tây quảng mạng vô chẳng yêu chiều tráng chủ mây và dạ tàu cáo mây yêu mây như xính tình hãy yê tàu cáo như hòa miền chẳng mấy mai chá như miêu phẳng xê nên bua quảng mây mấy căn mây bà yê ỏi bảo dung chênh mây và ỏi chọ sành khu chĩa mây và ơi chiến yê lãng chĩa như hòa châu chiếu à คุงไม่กันหังให้เจียวแมงโยนาเต่าเก่าป่า เจียวบัวเบียวโลโยนาชวดวัวเบียนเบียวเจียวโลนินชวดตายฮะโยนาเต่าฟามจางโยนามิง นินาเวจิง โยนาเองตุจิบเจียวนีหว่าแต่เยจุน เมยมิงนินาเววัวนอมต่มจริง เอ่ยเจียนเอียพายเยว่าจุนบัวนินบัวโยนาเจียวหมวงเจียวเยว่ามิงนินาเวจริงอะนินาเวเป็นนอมโฮหายเยต่มจริงยังเจ้าเจียนออ้อยสู่หลงปวนหอยโยนาเปียกัวนอมจริงแองมิงเหย็ดหอยเหลียว nên chiều chun búa miền. em mai phơi chiệp hoi nên về trình oi chủ miệt dình á. Nên về trình như miền xiển chiếu như quả. Nên búa yết chú chiều tổng hiếu chơi mái nhằn hải nhùng. Yêm châu hô chia, thảo châu phái chia như miền, chú chân là mà địa châu. Nên về trình như hùng hải nái tế quả nên dìa hùng quỷ trái gọi nên nhẹ hùng lui dụ chân là mà địa sâu nhẹ lui hậu chuối chân sai đuôi nên giả bún hòa thảo riêng nhẹ nôm nôm tống búa bẻ phính ye hùng tía sao ye nhẹ chiên dìa nái tiêu liền ye búa máy bún hải tàu nhằn hải nhùng Máy bùn hải tàu hốp hải nhung Liềm sàng khu, ngùng. Bà kỳ dùng, máy tố nhằn, máy tố hốp. Liềm miền, liềm sàng khu, ỏi chủ bùi chiến, là mà địa châu. Tàu tàu ỏi chủ chom hiếu tàu cáo, chiều thìn hùng. Mua dấu vải như cháu, diệt xuống ỏi chủ quảng rình. dìa thiên hùng ỏi thiếu nên nhé dạ ấy. Máy chỉ chìa bùa, bua บัวเฉิงไตไม้สู่ไต่มึงเป thiên hùng bọt nái tề miền cõi nhiễu quảng nên bua sở hoài nhé cháu nên diều thiếu nên nhé dạ ấy xin đảng nên có oi miệt nái nom trình nhé miền ấm bà y dần nên mấy miền ạ Yona ta phế trang chiếu khó liền miền Yona chía chía โยนาปวดเจ้าหังไหนนอเจ้าไม่หอบนินเยี่ยเหี้ยวนินเฉียเจียไห่นินเจียวเตาเกาบัวเจียวเจียวอ่ะเย่เยี่ยมเย่เย่ป่วนกัววัวจันเย่ไม่ใจกองเมยอ่อนหังไหนนอเจ้าไฟวัวจุดหังไหนนอเย่ฉิงตายป่าป่าเปียวมิงทันซิบจริงเย่หิวตุ้เมยทำเมียน khó liền miền nhê. Mình hiếu đáo hầy, hãy dần, dạ ăn hấy dầu lùng bùn miền. Mây ăn hấy, thiếu mây nhê dạ ấy. tình, miền nhê rủi. Chiếu à, mây y dần, quân yê âm ama. À. Yê tài chúng, cậu lùng giang chiến. Chiếu tàu, mười hăng lái nó chỉ chìa xe hộp như phái yo na chuốt chỉ trình mình tông bung mèn bió tí tiền liu chuối chiến vua bình làng nên chúa chiến mảng cả nên đã về trình ổi mai hải nhung xì chuốt chiếu thiên hùng bun bióng hơi chuốt tại bióng chiến vua thèn nín thóng chiến làng bun nín mái nặng yúa yona sẽ kinh ảnh hay hay vô biọng hay ta nhẹ đom lung giang thiên huông bún nom keng tài ngạt vô biọng hay hay chịu nhau mẹ bàn hoi suốt tài thiên huông bún tông bung mẹng nhẹ giàu chom buồn nhụt và tổ phui yona na nhem yona yo na pala yo hay à nên có yê tài cạo lũng giang sấy chẳng hứng bà thiên hùng có mời lại nái biểu hay thắng nái nó chỉ chĩa sẽ họp nhé yô na tàu họp nhé yê bà lại chỉ chĩa hay xuống ỏi tài hay á chiếu con bùa nên nái biểu hay ạn hoi suốt tài in hoi tài mẹ เมื่ออย่าไม่จู่ดอดหายหยุ่งชะอย่าไม่ใฉยไม่ถึงนินหยางตายเบียงนายอืมป่านินไตเมื่ออย่าคอฟีนิน นินาเวตมจริงไม่หยัดสินอีหวาน ไม่หิวตุหายหอยยังหายหอยหวงเงียเมียนแสงคู่อย่าไม่ช้ำเยี่ยไม่ใจยอ่อยจุเก่าคอเลียนนินบัวไฟ